Xin chào cả nhà à, Hôm nay Minh Tâm đang có mặt tại à, tỉnh Đồng Nai Đi vào một cái à, nơi rất là heo hút Vẫn còn rất là hoang sơ Nơi đây thuộc à, ấp à, ấp 4 Sông Rây Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ Xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, à, Đồng Nai Tỉnh Đồng Nai Thì hôm nay Minh Tâm à, đến đây à, Để tìm hiểu về cái đời sống của các à, Đời sống tu tập của các à, vị sư Nam Tông và hôm nay thì Minh Tâm muốn giới thiệu với tất cả mọi người về cái à, bữa ăn trưa của các nhà sư Nam Tông à, như thế nào à, thì Minh Tâm có mặt ở đây à, thì ở đây cách à, thành phố Hồ Chí Minh mình khoảng 120 à, cây nha các bạn nha cả nhà à, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái bữa à, ăn trưa của các sư Nam Tông như thế nào nghi thức à, dùng bữa trưa của các sư Nam Tông như thế nào thì chúng ta sẽ cùng à, xem à, à, video clip này của Minh Tâm nhé à, chúng ta nhận thấy là các nhà sư đang từng bước chậm rãi ôm bình bát để đến địa điểm khất thực buổi trưa bữa ăn trưa của các sư thì à, được quý phật tử um, an hỷ dân cúng đã chuẩn bị từ trước chúng ta nhận thấy là phía sau những bước chân an lạc của các nhà sư thì có các một số phật tử thuần thành à, đây là một số phật tử à, đã phát tâm dân cúng bữa ăn cho các nhà sư nhìn thấy những hình ảnh này chúng ta liên tưởng về à, tăng đoàn của đức phật ngày xưa A-ra-hằng Đức Phật chọn lành a ra đức phật chọn lành chúng ta nhận thấy à, quan cảnh của à, ngôi chùa nơi đây vẫn còn rất là hoang sơ trong một khu rừng cỏ cây thiên nhiên vẫn còn rất là im điềm những cái lối đi um, của các sư thì uh, cũng rất là mộc mạc đơn sơ những gành đá bên một cái bờ suối Trước khi đến với à, địa điểm để mà dùng buổi trưa thì các sư à, đi kinh hành nơi đây ba vòng. Từng bước chân đi của các ngài à, chúng ta nhận diện một sự an lạc vô cùng lớn. A ra đức Phật chọn lành A ra chúng ta cũng nhận thấy là các nhà sư đã à, từng bước bước vào à, địa điểm mà các Phật tử đã chuẩn bị các thức ăn à, phẩm dịch cúng dường các sư vào bữa à, bữa dùng trưa các sư vẫn liên tục niệm Phật câu niệm Phật chúng ta nghe cũng rất là hơi lạ lẫm nếu chúng ta không có theo Phật giáo Nam Tông A-ra-hằng Đức Phật chọn lành thì a la Hằng à, được đọc từ tiếng Bali à, mà Phật giáo Đại thừa hay quen gọi là a la hán thưa, thưa quý vị. Các Phật tử đã trang nghiêm hầu trước cái bữa ăn của các nhà sư à, vị sư trẻ đi đầu à, thì à, theo chúng tôi nhận biết là sư là vị trụ trì tại à, ngôi chùa này và sư về đây à, chỉ mới thời gian ngắn để mà khai khai khẩn à, những cái miếng đất nơi đây vẫn còn rất là hoang sơ bên bìa một cái con suối cây cỏ vẫn còn rất là im đềm mọi thứ à, toát lên một cái vẻ mộc mạc đơn sơ của thiên nhiên thì sư về đây để xây dựng lại ngôi tam bảo à, chúng ta vẫn còn thấy à, rất là ngổn ngang gạch đá rồi à, các cái à, vật dụng xây dựng à, xen kẽ à, trong các cái khu rừng Thì thưa quý vị là theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì giữ giữ nguyên cái hình ảnh nguyên thủy của Đức Phật ngày xưa. Các sư vẫn còn là ba y một bát, à, dùng cơm trưa cũng dùng trong một cái bát của mình à, thức ăn thì được các phật tử à, hoan hỷ dân cúng chuẩn bị từ trước và các sư sẽ à, xới cơm bỏ thức ăn vào trong cái bát chúng ta nhận thấy là các à, phật tử à, chuẩn bị rất là chu đáo cái bữa ăn của các nhà sư và dân cúng lên với một cái thái độ cung kính vô cùng mọi cái được chuẩn bị rất là chu đáo thì theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông thì à, khi mà chúng ta cúng dường cho một người giữ giới trong sạch như vậy thì phước báo vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn thì có truyền thuyết cho rằng à, cúng dường một vị giữ giới trong sạch một bữa ăn thì có thể là 500 kiếp chúng ta không bị đói Chúng ta đang lắng nghe những bài kinh cúng dường của ờ, quý Phật tử à, một chú Phật tử lớn tuổi à, đang dâng bài kinh cúng dường, cung kính lên các nhà sư về bữa ăn trong sạch này. chung sanh ba giới bồn loài vô tương hữu tương chân này đâu đâu nghe lời thành thật thinh cầu trên à, mẫu tửu tánh ai ra cắt chữa hay à, cầu xin thiện trong mắt ngay vời công thay điều thọ lanh hưởng trong giấc à, rồi tội lỗi tốt cả bằng nặng tay nguyện nhiều tăng chung đức tài đạt thành thanh hoa hình thái đạo lành nguyện cho phật pháp thành hạnh năm ngàn năm chân phước lành thơ gian con đem hết lòng thành kính xin quy y phật con đem hết lòng thành kính xin quy y phật con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng con đem hết lòng thành kính xin quy y phật con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng con đem hết lòng thành kính xin quy y phật con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng à, vừa rồi chúng ta nhận thấy là à, các nhà sư đang hướng dẫn cho quý phật tử chúng ta à, nghi thức à, quy y phật quy y pháp quy y tăng trước bữa cúng dường con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh là cố ý xa sự sát sanh là cố ý tránh xa sự trộm cắp là cố ý tránh xa sự tà dâm là cố ý tránh xa sự nói dối là là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say bạch hóa chư đại đức tăng được rõ chúng con xin thành kính dân tứ vật dụng này gọi là lễ đặt bát có cả các món ăn phụ tùng xin dân cũng đến chư tăng xin phật chứng minh xin cho các bậc hữu ân của chúng con nhất là cha mẹ hiện tiền được sự bình an sự tấn hóa sự hạnh phúc lâu dài nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu hiền thất tổ thân bằng quyến thuộc đã quá vãng dù ở cảnh giới nào thì cũng được an vui giải thoát được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn y như ý nguyện lần thứ nhì lần thứ ba à, tiếp tục chương trình các nhà sư đang hướng dẫn quý phật tử à, chúng ta nghi thức giữ giới đọc giới arahato samma À, sau khi hướng dẫn quý Phật tử chúng ta giữ gìn tam quy ngũ giới và hồi hướng công đức trong sạch cúng dường bữa ăn cho các nhà sư đây là một cái phước báo vô cùng to lớn và hồi hướng cho củ quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc như đời kiếp của mình những điều trong sạch tốt lành đã làm thì các nhà sư chúng ta đang tụng một bài kinh à, bằng tiếng Bali bài kinh chúc phúc cho những tín chủ cúng dường vật thực bữa ăn buổi trưa nay và cũng bài kinh chúc phúc cầu siêu cho của quyền thất tổ của các tín chủ đã dân cúng phẩm vật này cho các nhà sư chúng ta nhận thấy à, bên cạnh những tiếng tụng kinh à, nhịp màu các nhà sư xen lẫn với các tiếng à, chim hót tiếng lá reo một không gian yên bình tĩnh lặng à, đúng chất là thiền của nhà phật xung quanh à, cỏ cây hoa lá thiên nhiên cũng rất là dịu hiền trầm mặc và tĩnh lặng điều mà chúng ta ít có à, thấy được ở các cái ngôi chùa trong nội ô thành phố เวนัสนาสอนเทภวันตุเตภวันตุสัมปมังยาลังยังคันตุสัมปะเรวตาสัมปะสังกาอุปาเวนัสนาสอนเทภวันตุเตcầu xin cho qua cô tâm tinh thần tâm bảo cho được thành thủ mỹ mang được thành tựu mỹ mãn nghĩa cầu thường ở đó tam mọi điều lâm vương thần lực có nhiều hòa động xin non ngay bước điện chúng con hộ trì phật giáo trần bồi các phật thầy đó an vui lâu dài quyên thuộc chân coi nạn tài chống sanh được hương bước dài bệnh lâu mà chống có vội tô đào màu tô hành tinh tăng ngọ hậu tiểu sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành đỡ giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nâu tâm trong ngày vị lai Đây là thời à, kinh hành của các nhà sư sau khi dùng thọ thực buổi trưa. Các sư ở Bình Bác để trở về à, nơi à, chỉ tịnh buổi trưa của mình. nhà sau cái bữa ăn của các sư thì các sư sẽ quay về à, chỗ nghỉ ngơi đi trong chánh niệm cũng à, ôm mình bác à, đi đi từng bước về với cái thất của mỗi người của mỗi vị chúng ta thấy một cái không gian yên tĩnh rất nhiều tiếng ve kêu đây là một khu à, khu rừng cũng còn rất là hoang sơ của ấp 4 sông Rây huyện Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Đồng Nai cách Sài Gòn của chúng ta khoảng 120 cây à, chúng ta thấy là các sư à, các sư đang à, từng bước à, đi về với cái à, khu thất của mình để à, nghỉ sau bữa ăn đi vào sâu trong một cái rừng cây rừng cây này là rừng cây sa cừ nha mọi người rừng cây sa cừ rất là yên tĩnh nép bên một cái con suối à, chúng ta vừa tìm hiểu về cái à, đời sống của các sư Nam Tông à, trong một bữa ăn à, trưa của các ngài à, chúng ta có thêm một cái hiểu biết về à, văn hóa của Phật giáo Nam Tông à, cũng à, mỗi cái văn hóa Phật giáo có những cái khác nhau nhưng mà chúng ta cảm nhận à, mỗi cái đều còn đều có những cái giá trị riêng của nó và chúng ta luôn tôn kính à, tất cả các à, vị sư đúng không ạ à, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và à, xin hẹn quý vị trong những video clip tiếp theo